Rồi, ờ, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài đặt uh, hệ điều hành Mazaro nha. Để bạn chọn cho mình cái ờ, dòng thứ ba này. Đấy, nó sẽ xóa toàn bộ đi. Dòng thứ hai nữa là xuống nếu bạn có sử dụng swap uh, cho RAM của mình thì cái máy của mình thì nó phải chạy với cả lâu 20 mét thì nó mới chạy được. Đấy, cơ chạy chọn cái này thì nó cho nên là <clears throat> đây đó chọn đây và chọn đây ví dụ như cái con à, laptop như cái con laptop này thì con này thì nó phải chạy cùng nó phải con laptop này nó phải uh, chạy cùng cả Ubit Hibernate ờ, đây đó chọn rồi còn đây có thể bạn chọn no swap này cái swap này nó hỗ, hỗ, hỗ trợ cho cho ram nó là ram ảo chọn đây và chọn uh, à, no hay hibernate sau, sau, sau, sau đó nhấn uh, nói để cài rồi mình sẽ ghi tên đầy đủ vào đây chín ờ, một tên là nhập là chín một cái thường đó cách bảy chín bảy chín rồi nhà này chọn này LC1 LC về đây à, đó, tích vào đây đỡ cần phải đăng nhập mà riêng đây, khi mà bạn à, chạy lệnh à, sudo su thì nó sẽ hỏi như này này đấy, mình sẽ để cái mật khẩu tài khoản admin nó cũng giống như cái mật khẩu vào cái hệ điều hành này cho nó dễ nhớ còn nếu mà bạn muốn mật khẩu đăng nhập vào quyền quản trị riêng thì sẽ không thích vào đây nhập mật khẩu riêng mình dùng chung với mật khẩu đấy Đó xong rồi nhấn next rồi dạ, xong tiếp tục là nhấn cài đặt quá trình đã nhấn vào cài đặt ngay quá trình nó sẽ được ừ, cài đặt bạn thể nhìn thấy là mình đang sử dụng cái ổ cứng là là NVMe NVN NIM2 và thường người ta bây giờ sử dụng cái ổ cứng này thì ờ, mình chạy cái hệ điều hành Manjaro nhá còn chạy ổ ờ, HDD thì nó chậm lắm sẽ qua qua quá trình cài đặt ờ, mình cập nhật lên cái bản mới cái bản cũ của mình ờ, kiểu cài nhiều dùng nhiều nó cũng bị lỗi rất hay là nó lại có cái bản cập nhật mới thế là mình tải bản mới và mình cài cài đặt lại cái hệ điều hành này đó để đấy đó. này là bản mới nhất đấy <clears throat> mình không cũng nhớ là bạn bao nhiêu rồi đây cái hệ điều hành à, này nó hoàn toàn là, là miễn miễn phí hoàn toàn miễn phí cái này chỉ mất tầm khoảng 10 ờ, phút 10 hoặc là 15 10 10 phút nó rơi khoảng tầm 10 phút từ từ khi nhấn nó rơi tầm khoảng tầm 10 phút mười tám năm chín phút cho nó xem mình đang định mua cam vì cái máy này quay mình không hiểu sao nhìn trông nó cũng không được, được hình ảnh nó nhìn cũng không được đẹp lắm <laughs> trông kiểu nó mờ mờ mờ mờ đúng không

Ờ, nếu bạn quan quan tâm thì mình sẽ hướng dẫn ờ, thêm là một số bước ờ, tiếp theo sau khi mà cài đặt xong cái hệ điều hành Mansaro này mà thực ra thì cũng có nhiều video hư nói chung là nói về cái hệ điều hành này rồi nếu như bạn biết một chút tiếng Anh thì có thể vào xem hoặc là bây giờ ờ, YouTube cũng, có cái dịch tự động ờ, bạn thể vào đây xem để nó cũng dễ thôi thì nói chung là cài đặt ờ, mấy cái hệ điều hành Linux này thì nó cũng giống nhau từ lúc ừ, tạo uh, bot tạo cái USB bot để để cài đặt hệ điều hành này cho tới bước ừ, cắm vào xong rồi bạn nhấn vào cái gì cài đặt thì nó, họ, nó đầy đủ hết rồi thì mình mình hứa, hứa ra lại mình nếu mà mình nói lại thì nó cũng ờ, thành thừa hiểu không hôm nay mình mình đã xóa tầm khoảng uh, gần hai gần hai trăm ghi gần hai trăm ghi bộ nhớ trong trong cái máy này mình nhận ra là là cái bản à, ROM trên con K20 này nó có chức năng chống rung các bạn. Wow, nó đưa ảnh rất rất là chậm rãi. Đó, 93% báo lỗi rồi. Lỗi gì này? À, <coughs> xem báo lỗi gì này. cái thì Exitcom một output oh shit ôm oh, báo lỗi rồi để, từ từ để xem nó có chạy được không mình cũng thấy cái, này mới ấy, ở cái bản cũ nó không có cái này đâu đây xong rồi này giờ thì ờ, chọn vào restart nhấn ờ, đăng này nó sẽ khởi động vào hệ hành còn cái USB là phải rút ra này từ từ nhá gì nhá đấy bắt đầu nó tắt này bắt đầu rút này nhanh gọn xem <coughs> mật khẩu mọi khi cái men này à, mình mua ở đấy. À, bên này là men uh, X79 chạy à, chip Xeon cà kia thì chắc ờ, người người nào mà xem cái kênh mình từ đầu chắc biết nó là cái loại cạc gì rồi <laughs> RX470 Ok đây là cái khung cảnh đầu tiên khi mà bạn đăng nhập vào hệ điều hành sau khi mà bạn vừa cài xong nó màu tím và một biểu và một cái ờ, cửa sổ hiện lên chào mừng bạn đã đến với Mazzaro và bạn có thể ờ, thấy biểu tượng mạng đấy ngắt và nó đang ở chế độ live đấy nè khi mà cài xong mới cài xong nó sẽ nó sẽ có thêm cả cái chế độ của, uh, ờ, live night on này chế độ kiểu buổi đêm nó nó, nó chuyển cái màn hình này nó, nó trở thành cái bộ đỏ đỏ ấy. tránh hại mắt đấy thì việc đầu tiên sau khi mà cài xong ấy thì kết kết nối lại cái dây mạng với cả cái mạng sau rồi chúng ta sẽ ờ, kiểm tra cập nhật xong rồi ờ, cài ờ, tường lửa à, cài những ứng dụng cần thiết để uh, sử dụng đấy mà nhìn ra nó cũng đơn giản nó chẳng có gì gì đâu à có có nhiều lắm đây à cho xem cái chỗ này chỉ là phần ờ, giới thiệu cái bảng này bạn có thể tích tích vào đây xong mà nhấn update ờ, system ờ, giới thiệu một số cái phần mềm cơ bản ở đây thì nói chung là người nào dùng cái hệ điều hành này nhiều rồi thì cũng biết thực ra mà khi mà họ biết rồi khi mà người dùng mà họ biết rồi họ vào thẳng trong cái kho này họ gõ tên từng thứ lên một Đó. <clears throat> rồi ketat